Vâng, một căn nhà với một cái diện tích là ngang 4m3 và độ sâu là 10m à, nha quý vị. Và căn nhà này thì à, nhà mới nha và thiết kế rất đẹp nha quý vị, được gia chủ đã tặng à, một số nội thất kèm theo với căn nhà với một cái căn nhà góc hai mặt tiền nha rất đẹp nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên với lại khu vực trường học Nguyễn Du luôn nha quý vị. Và gần với lại khu vực Ủy ban phường 16 ngay sát bên với lại khu vực uh,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 và với góc hai mặt tiền à, lấy được những các cái rỗ và ánh sáng nha một cái diện tích là hợp lý ngang 4m3 và độ sâu là 10m nha quý vị rất là đẹp luôn và đây là khu vực vị trí con đường đi vào này một con đường rộng đến khoảng 3m nha quý vị và ngay à, sát với lại đường thông Đấy, và đây là con đường à, đi vào nha một vị trí phải nói là khá đẹp và tuyệt vời ngay sát bên với lại khu vực à, trường học Nguyễn Du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 Vâng, để tiếp đến thì em sẽ mời ờ, anh chị khách hàng chúng ta xem và tham quan cái ờ, bên góc của căn nhà mình nhé. Đây, một mẫu nhà góc hai mặt tiền khá là đẹp. Bên hông thì ờ, chúng ta sẽ có một cái con hẻm rộng để đến khoảng 2 mét nữa nha quý vị. Đây và với một góc nhà hai mặt tiền này. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với dưới 4 tỷ đồng thôi nha quý vị. Và giá hiện tại của căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 3 tỷ 600 triệu đồng nha. À quên, 3 tỷ 800 triệu đồng nha quý vị. 3 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng nha. Đây là giá chính chủ đưa ra 3 tỷ 6 à, 800 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Đấy với một cái diện tích là ngang 4m3 và độ sâu là lên đến uh, à, 10m và xây dựng một trệt một lầu rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Vâng đây thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt này vừa được gia chủ làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì uh, chúng ta sẽ có một cái khoảng sân, khoảng đậu xe máy nha quý vị. Khoảng này rộng lên đến khoảng gần 2 m nha, 1m8 đến 2 m nha quý vị. Đấy và với uh, thiết kế rất đẹp nha Ngang 4m3 à, và độ sâu là 10m Và xây dựng mới thiết kế đẹp và đang được gia chủ bán với cái giá Chỉ có 3 tỷ 800 triệu đồng thôi Đấy, Một cái à, căn nhà xây mới và được gia chủ tặng thêm một số nội thất rất là đẹp nha quý vị Và nằm ngay khu vực trung tâm Đấy, với hướng nhà của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng đông như quý vị thuộc mệnh theo phong quỷ thủy uh, ai mệnh uh, đông là cung đông tứ trạch nha Bên trong thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh. Và ở khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình đây sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với ờ, một bộ sofa này. Đây với ờ, bề ngang của căn nhà mình khá là rộng nha quý vị, ngang 4m3 và độ sâu là 10m. À, diện tích đúng của căn nhà luôn là ngang 4m3 và độ sâu là 10m nha quý vị. đây hơn 9m thôi nhưng mà em tính cho tròn luôn là 10m nha quý vị và nhà mới có sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ gia đình mình rồi, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình luôn nha quý vị. Thì những ai đang có mức tài chính khoảng hơn 3 tỷ đồng thì mua một căn nhà đẹp như thế này với diện tích hợp lý và giá bán của căn nhà thì chỉ với giá là 3 tỷ 8 thôi nha quý vị. Thì à, xem được video bên kênh nhà đất Việt Nam thì à, liên hệ ngay để đi xem nha quý vị. Khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp Đường trước thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng khách của căn nhà mình rồi Đấy, với ờ, không gian phòng khách thì ờ, khá là rộng như quý vị Đường sau đây thì ờ, một khoảng phòng bếp cũng như là khu vực ăn uống và khu vực nấu nướng thì cũng rất là rộng và thoáng cho căn nhà mình nha quý anh chị. Nhà này thì sẽ được gia chủ thiết kế với cầu thang khu vực đường sau của căn nhà. Đấy. Thiết kế cầu thang đường sau thì lúc nào cũng rộng, phòng khách và phòng bếp cả nhà quý anh chị. Đây là toàn bộ những cái cận cảnh của căn nhà mình này với khu vực đường sau từ sau nhìn ra bên ngoài và có cửa sổ được gia chủ là thiết kế tặng những các cái rèm cửa này có cửa sổ luôn nha quý vị và cửa hông luôn nha rất là đẹp luôn một mẫu nhà mới và mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi với mức giá phần khúc chỉ có 3 tỷ 800 à, triệu đồng và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha lên bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, hai phòng ngủ này và một nhà vệ sinh ở giữa và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương Đấy, và bên trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái phòng thì có hệ thống là đèn trung và kết hợp với những cái rèm cửa và có những các cái cửa sổ. Đây mở ra lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị. Đây và sẽ có phòng vệ sinh ở bên trên. Có khu vực à, để đồ luôn này. Đấy, khu vực à, bên trên à, để làm cái kho để đồ luôn nha quý vị. Và cửa thì được gia chủ là làm cửa nhựa rồi. Đấy, cửa nhựa này. Rất là chắc và bền nha quý vị ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng phòng đường trước và phòng đường sau nha quý vị phòng đường trước đây thì ờ, ờ, được gia chủ thiết kế với một khoảng không gian phòng ngủ khá là rộng này bên trên thì có hệ thống là đèn trung và đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị đây khoảng phòng đường trước thì rất là rộng luôn và khu vực ban công đường trước của căn nhà mình đây thì rất là rộng rãi thoải mái nha quý vị một căn nhà với diện tích là ngang 4m3 và độ sâu là 10 m và xây dựng một trệt và một lầu. Với hướng nhà là hướng chính đông và đang có giá bán là chỉ với giá là 3 à, tỷ 800 triệu đồng thôi. Lại giá rẻ nha quý vị. Thì à, những ai đang xem và quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua cho mình một căn nhà ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với nhà mới có sổ hồng riêng và giấy tờ đầy đủ gia đình mình mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày thì à, xem được sau qua video à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở bên trên màn hình nha quý vị để đi xem ngay căn nhà này với thiết kế rất đẹp nha quý vị. Và trong video của em đến đây cũng xin khép lại và à, quý anh chị khách hàng chúng ta đang theo dõi kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh nha và xem những video mới nha quý vị. Và đang có nhu cầu mua hoặc là những các cái người bạn thì có thể là chia sẻ những các video ở à, bên kênh nhà đất bên em để cho mọi người cùng xem và cũng như là um, quan tâm đến thì à, liên hệ để đi xem nha quý vị. Và trong video của em đến đây xin kết thúc và xin chào.